Và để mở đầu cho cha văn nghề bình phúc cho chú rể và cô dâu, xin mời quý gia cùng gặp gỡ đồng ca tiếng hát của Thu Thùy sẽ trở về với một ca khúc tự chọn của mình để chúc phúc cho chú rể và cô dâu. Xin được trân trọng kính mời Thu Thùy. Có một không gian chiều dài nỗi nhớ is the lớn để cổ vũ cho chị Thu Thủy đúng không ạ? Vâng, cảm ơn rất nhiều. Vâng, một tràng một tay thật lớn, thật dài của chúng ta để cảm ơn tình cảm của chị Như Thùy. Thưa quý vị, chúng ta vừa được uh, lắng nghe tình cảm của Như Thùy thể hiện với một giai điệu tình yêu.